ở đây có bốn hạt tâm linh trong sách đây đây là bốn hạt tâm linh của cuốn sách nó gồm những hạt gì ạ chúng ta sẽ đứng ở giữa các bạn anh chị nhìn đi nha chúng ta sẽ đứng ở giữa và chúng ta có bốn hạt tấm linh bao gồm hạt khách hàng hay là hạt đối đó gì ạ đồng nghiệp của chúng ta các anh chị ghi đi các anh chị ghi đi chúng ta có bốn hạt ai chưa biết đến cuốn sách này ghi ngay bốn hạt bốn hạt ở bốn phía chúng ta ở giữa chúng ta ở giữa đối nhau với đồng nghiệp là khách hàng hạt ở dưới là nhà cung cấp hạt ở trên là thế giới thế giới này chúng ta cứ hiểu là thế giới quanh chúng ta là bất cứ ai không phải là khách hàng không phải đồng nghiệp không phải nhà cung cấp nghĩa là những người nào mà vô tình chúng ta gặp phải đó là thế giới quanh ta đó bốn hạt này chúng ta sẽ gieo cái gì đây ạ đây chúng ta đến cái à, cái bản vẽ tôi vẽ to hơn bốn hạt chúng ta gieo cái gì ví dụ hạt đồng nghiệp hạt đồng nghiệp chúng ta gieo gì đây ạ chúng ta gieo cho họ thành công gieo thành công cho đồng nghiệp chúng ta hiểu nhá chúng ta hiểu tôi sẽ cho công thức nhá bạn hãy gieo đồng nghiệp thành công thì bạn sẽ nhận lại gì thành công từ đồng nghiệp bạn gieo thành công cho nhà cung cấp thì nhà cung cấp sẽ giúp bạn thành công bạn gieo thành công cho khách hàng của bạn thì khách hàng cũng sẽ gì ạ gieo hạt lại cho bạn thành công mà bạn gieo thành công cho thế giới quan của bạn thì bạn cũng chỉ nhận về thành công và bạn gieo đủ bốn hạt này hạt đồng nghiệp hạt nhà cung cấp hạt khách hàng và hạt thế giới quan quanh bạn thế giới quan quanh bạn thành công bạn sẽ gì ạ như tôi nói vừa nãy đó bạn buộc phải thành công hay là bạn bị phải thành công không tránh được ai mong muốn ai mong muốn mình gieo được bốn hạt này một lúc tôi thấy gieo một hạt tôi thấy mấy hôm vừa rồi cả tuần vừa rồi lớp học và còn nhiều người vấp không gieo nổi bốn hạt một hạt luôn ai mong muốn gieo được bốn hạt này một lúc ra được bốn hạt là các các bạn bị rồi nha các bạn bị rồi đấy khống chế phải thành công ai mong muốn gieo được bốn hạt này cùng một lúc tôi để một cái công thức rất đơn giản đấy ạ bạn hãy tìm một cái gì một cái yếu tố mà bạn đã từng giúp ai từng giúp ai thành công một yếu tố thôi giúp ai đó thành công và lấy yếu tố đó giúp cho gì ạ có thể nhà cung cấp hay khách hàng của bạn hay đồng nghiệp của bạn thành công thế mà cả tuần vừa rồi mấy chục người không tìm ra và khó làm luôn nhưng ngày hôm nay tôi sẽ mở hết để cho các anh chị cực kỳ dễ dễ làm mà không phải là gì ạ các bạn gieo một hạt khó nhá gieo một hạt khó ví dụ hạt đồng nghiệp bây giờ ví dụ à, một bạn nào đó trong nhóm của chúng ta đi là đồng nghiệp của tôi tôi giúp bạn thành công phải sao còn phải chờ chán đúng không ạ kéo dài hàng tháng mới thành công nếu tôi giúp nhiệt tình có thể được vài tuần thì các bạn bắt đầu mới gieo hạt thành công thì lúc đó tôi sẽ nhận lại được gì cái lập của tôi là gì thành công đấy là tôi nhá còn các bạn gieo cho đồng nghiệp của bạn ạ à, hay là khách hàng của bạn thành công nó cũng là gì ạ cả một thời gian vậy mà bây giờ ngay lúc này tôi tôi giúp luôn chứ không phải tôi gieo tôi giúp luôn các bạn bốn hạt cùng một lúc thành công và tôi thấy chiều nay đã rất nhiều anh chị em đã làm và gì ạ tôi thấy niềm vui của mọi người khi vào đó khác hẳn luôn